Xin chào anh em Thì hôm nay bên đại lý cờ bạc bịp nhà tôi giới thiệu với anh em bộ môn bài lá bịp anh em nhá Thì nếu anh em đã là tín đồ của những bộ môn bài lá bịp không xa lạ gì cái cặp kính nhìn xuyên lá bài thì anh em biết rồi Trong những các bộ môn chơi cờ bạc bịp, sáu đĩa bịp, bài lá bịp, bầu cua bịp, tài xỉu bịp thì tôi thật với anh em là bộ môn bài lá bịp là một trong những bộ môn là dễ bịp nhất Tại vì sao thầy thợ rất nhiều trong cái đòn đánh bộ môn bài lá bịp thì người ta bảo rồi 52 lá bài này thì người ta những anh em biết thầy thợ người ta bịp các loại đòn em nhá thì khi mình không có tay nghề thì mình làm như thế nào tay mình vụng tay mình to thì mình làm thế nào để mình vẫn chơi giành chiến thắng khi mình đam mê bộ môn bài lá bịp thì hôm nay bên ờ, đại lý nhà tôi giới thiệu em bộ môn là cặp len mắt và ờ, cặp kính nhìn xuyên đá bài thì cái tên gọi của nó là anh em đã hiểu cái cách sử dụng và cái hiệu quả ra làm sao là anh em đeo cái cặp len mắt để đeo cái cặp kính và là anh em nhìn xuyên tất cả các bộ môn bài lá bịp của Việt Nam đấy tất cả các loại mẫu bài lá anh em nhá tất cả loại mẫu bài trên Việt Nam trên thị trường là có cái loại bài là vùng miền nào bài nào là cái cặp kính nhìn xuyên lá bài này nhìn xuyên được hết anh em nhá Thế để thực tế nhất thì tôi sẽ đeo cái kính thử và camera để anh em nhìn. Khi anh em đeo kính thật tôi khẳng định em này nhìn con led rất là nhiều anh em nhá. Đây là một cỡ bài tôi đã qua xử lý em này. Cái bài này em đeo là anh em thể nhìn xuyên được quả lá bài và anh em nhìn đọc được cả chất anh em nhá. Đây là con át này anh em này, anh em nhìn chữ A to đùng này, át đề đọc của Adzo này, nó có chất cơ đây này anh em, Adzo này. Nhìn rất là led luôn anh em nhá. Đấy, đây. Đây là con 9 này, con 9 nó để cái móc chìa khóa để phân biệt với con 6. Đây là đây là con 9 bích này anh em này, chuẩn đét luôn này. Đấy đọc chuẩn không sai đi đây con di di đọc được cả chất anh em này đấy dưới này đây đấy con còn di tép này anh em thấy không chuẩn nét đẹp luôn không thể sai được đây nó là con hai nó là con hai bích anh em nhá đấy thì nó là đánh như đánh bài ngửa các cụ dân gian ông cha ta nói rồi biết địch biết ta thì trăm trận trăm thắng anh em này đây nó là con tám rô này đây con tám nhà đây con chất nó có cái vạch đây là con tám rô này anh em này không thể sai được này ở đây nó là cái con chín này là chín tép này anh em à, con 6 tép này anh em này đây con 6 này anh em này không thể sai được đây là con quy em nhìn ra đấy dù ngược dù xuôi đây nó vẫn là con quy bích đấy thì mình bảo rồi không thể sợ thua tha được đánh như đánh bài ngửa đánh bài ngửa thì anh em làm sao thua được kể chứ bộ môn bài lá thì đây con ba nha nhìn ngược nhìn xuôi đâu đây đâu đều là con ba cơ anh em nhá chuẩn đét đẹp luôn đấy, đây vẫn là con ba này anh em thấy không đây nó là cái con ba bích anh em thấy không không thể sai được đây là hai cơ này đấy bảy cơ này anh em nhá đây là con quy quy tép này anh em thấy không không thể thua tha được đấy thì tại sao có thể nhìn được xuyên bài nó như thế thì anh em biết là nó chuẩn chỉ đẳng cấp ra làm sao thì anh em nhìn cái này đây là cái bài 2k rất phổ biến ở Việt Nam anh em nhá thì cái cặp kính này nhìn xuyên tất cả bài lá của Việt bài bộ tất cả loại bài này bài dòng vàng này dòng đỏ này kim cương đỏ này kim cương xanh này đấy hay bài đáp bồ ca này hay bài táo bài ớt đều nhìn xuyên được hết thì cái bài này là nhà anh em đi biết này bài phải là bài nhà tôi anh em nhá thì em lưu nhá bài này là bài hoàn toàn bình thường nhà tôi mua của quán tạp hóa về xử lý qua cái cặp kính này ạ thì nó nhìn nó nhìn xuyên như đánh bài ngửa biết địch biết ta trăm trận trăm thắng nhìn như sáng như đêm trăng rằm thì bây giờ tất cả các bộ môn bài lá Việt Nam ở miền Bắc anh em chơi ba cây chơi sâm chơi phẩm chơi liêng chơi tiến đến miền Bắc hay là miền Nam thì tiến đến miền Nam này binh sập sám binh Ấn Độ ngầu hầm năm nã thì đều nhìn được xuyên hết em hiểu một điều rằng em nhìn được xuyên hết thì cái mụ, chơi bộ môn bài gì anh em cũng giành cái phần lợi rất là cao cái tỷ lệ chiến thắng của em lên đến chín mươi chín năm phần trăm mà anh em không phải học tay nghề thầy thợ đi học tay nghề cho nó mỏi chân mỏi tay ra anh em nhá mình sắm một cái bộ kính áp tròng anh em nhìn xuyên được hết các loại bài luôn thì em như thế này kính trên thị trường họ thì nhà tôi tất cả các loại mẫu kính em nhá trên màn hình em đây là cái mẫu kính mỹ là một trong mẫu kính là, là đẳng cấp nhất anh em này và mẫu kính kính là nhìn nét nhất thì anh em nếu đạt tín đồ bộ bài lá bịp không xa lạ gì kính áp tròng thì kính á nó có rất nhiều loại kính em nha cái thời trước thì có những kính của nó nhìn nó còn mờ nhưng cái thời điểm của năm nay nó là cái kính gọi là kính 3D thì 3D tại sao là kính 3D thứ nhất là nó tối ưu rất là nhiều đầu tiên là kính mỏng hơn này thứ hai là nhìn nét hơn sáng hơn này thứ ba là đeo không nhức mắt không đau mắt đặc biệt là đặc biệt nha anh em nha là không độc hại anh em đeo vào êm rất là êm ái con gái nhiều như chị em phụ nữ đeo cái cặp len mắt là để đeo thời trang em nhá thì em đi này cái cặp kính này rất là nhỏ gọn này giá thành tôi đặc biệt là nhà tôi đại lý lớn giá thành của cặp kính rất là rẻ thôi anh em ba vùng miền bắc trung nam tất cả các lứa tuổi đều mua được vì cái giá thành nó chỉ một hai triệu rất là nhỏ anh em nhá đấy đấy rất là đơn giản thôi thì em đi nhá để tôi nhìn cho quay gần cho anh em này mới một cái lọ này một cái len mắt này anh em đeo một len anh em có thể nhìn được xuyên mắt anh em à nhìn xuyên bài này nha ví dụ hai anh em đi chơi mà ít tiền chung vào mỗi anh em vài ba trăm chung vào mỗi anh em đeo một mắt nhìn cũng rất là led đấy thì em thích em chơi mỗi người một đôi một bộ cái kính này ạ thì em nhìn thì nó có cái màu tím này như anh em nhìn này khi đeo vào con người mắt nó ăn đúng khớp với cái mắt của anh em luôn người ngồi đối diện không phát hiện ra ánh sáng ánh sáng dạng quan phản chiếu ánh sáng ban đêm cũng không thể nhìn ra mắt em là có gì nếu người ta nhìn thì có vấn đề gì là tôi kỷ niệm anh em luôn cái bộ này anh em nhá thì anh em mua cặp kính nhà tôi tôi khẳng định luôn này tôi tặng anh em một cây bài 10 cỡ anh em này để anh em có cái bộ đồ chơi chuẩn chỉ vào cái mùa mùa đông này giá rét này thì cái cặp kính này ạ nhà tôi là đầy đủ hết cả một bộ anh em này đấy thì đây tôi vừa tháo kính này ra này một bộ cặp kính này có cả hộp gỗ rất là cẩn thận cho anh em này đây anh em nhìn này Đấy, một cái lọ này là cái lọ nước cất nước suối thì anh em đi chơi ạ thì không phải lo nghĩ điều gì anh em nhá cái cặp kính này ạ nó sẽ có một cái khi em đi chơi anh em bỏ cái à, len mắt này vào đây được này đây là cái sơ cua để cho mắt kính sơ cua anh em cho len mắt vào đây đấy anh em cho nước suối vào đấy, thì nó đi kèm với nó là một có một cái gắp này đấy, rất là dễ dàng ơi thì tôi hướng dẫn cách em sử dụng cái này nhiều anh em muốn bỡ ngỡ này anh em không biết anh em lên mà vào kênh của tôi hoặc là lên mạng anh em search là cách đeo kính áp tròng nó rất đơn giản nó không có gì nó nó phức tạp cả anh em ở đây này đậy cái nắp rất là kỹ cẩn thận này đấy thì cái hàng này chơi anh em ạ nhìn xuyên lá bài các bộ môn bài lá nhìn xuyên thì để nhìn đã là nhìn xuyên rồi làm sao anh em thua được ví dụ anh em đánh phẩm mà anh em biết bài làng nó đang chờ con quy hay con ca thì, thì, thì còn nâu tôi mới cho ông ăn hai anh em đánh liêng mà tôi biết ông quy ca át mà tôi lại cầm 567 tôi bỏ luôn anh em nhá đấy để anh em hiểu rằng là chơi môn gì nó phù hợp hay đánh ba cây tôi biết bài ông thấp phát là tôi gà làng cho anh em là thêm trăm hai trăm này anh em này ở đeo cái kính này rất đơn giản thôi đây anh em nhìn này siêu mỏng nó là dạng 3D rồi anh em nhá tôi luôn này hàng tôi bán ra là đổi mới cho anh em cái hàng này là một tháng bảy miễn phí một năm anh em quay tôi quay gần em này siêu mỏng anh em này đấy để anh em biết là nó đẳng cấp như nào đấy em nhìn không siêu mỏng cánh luôn rất là chuẩn chỉ ăn khớp đúng mắt người anh em luôn mời anh em nhá đây anh em khi cách đeo rất đơn giản anh em chỉ cầm đúng cho đầu ngón tay như này anh em đứng trước kính trước gương anh em dương mắt ra anh em lấy lấy cái tay trái anh em đây là cho tay trái anh em dương lấy mắt dương mắt tay phải ra anh em đặt đúng vào mắt theo hướng thẳng đứng là tự nó ăn đúng vào mắt anh em luôn tự nó bắt anh em nhá rất đơn giản luôn anh em đeo chỉ mất một phút thôi đấy thì khi em đến nhà tôi ạ thì là được thử hàng thoải mái em nhá tôi sẽ đeo nhân viên tôi sẽ đeo trực tiếp cho anh em còn anh em ở xa tôi gửi hàng thử hàng xem hàng đúng hàng chơi ok thanh toán đấy thì cái giá thành nó rất là mềm thôi có một hai triệu nhỏ anh em nhá chứ không phải cái số tiền lớn để anh em biết rằng là thì khi em đi chơi thì mình nên sắm một cái đồ chơi để anh em có bộ đồ chơi chuẩn chỉ anh em nhá đấy và tôi sẽ chia cho anh em một vài ba cái ván bài để anh em biết là khi đeo kính là nó chuẩn như này anh em này đấy chia để anh em biết này không mà em sợ thua anh em nhá đánh môn gì cũng thế thôi đây khi anh em chia ra ví dụ anh em đánh liêng đúng không thì khi anh em khi anh em anh em chia ra này, anh em nhìn này chia ra này đây vừa chia vừa đọc là bài làng luôn này anh em biết là anh em chơi không anh em sợ thua đây anh em nhìn này đấy 5 này ba này 8 này anh em thấy không đấy nó là nó là bảy nút này đấy mình chia này chia đến đâu anh em đọc thì đấy chia này là bài người ta này hai này anh em này tôi chia gần này anh em này để em biết này hai này đấy bốn này 10 này, đây là cái dấu cộng nó con 10 nó là cái chữ thập này, nó là con 10 này. Đấy anh em thấy không? Đây tôi không cần phải chia, tôi chia phát tôi đọc luôn này. Đấy này, đây này. 10 này, K này, K này, Q này 9 này 2 này 6 này K này át này G này 5 này anh em quay gần tôi quay gần hơn cho anh em nhé để em biết là anh em chia gần chia xa để thấp để cao đây nó là con uh, át tép này đấy đây nó là con uh, át cơ này anh em biết này rất chuẩn này Kazo này em đọc chất đọc vị đánh phẩm mà đọc được cả chất anh em biết rồi không mà thua 10 này rất lét em nhá G này G nó con di cơ này em thấy không không vào sợ thua được để em hiểu rằng là nó đã là đẳng cấp đây con bảy à, anh em nhìn ra ngược xuôi đều nhìn thấy hết con bảy cơ này đấy thì em quan tâm cái sản phẩm uh, kính áp tròng nhìn xuyên lá bài thì em alo trực tiếp 0984314498 thì anh em nhìn nha tất cả các loại kính của các nước khác nhau Mỹ Nhật Hàn Quảng Châu Thái Lan là nhà tôi đều cung cấp hết để anh em có đồ chơi chuẩn thì các bộ bài là bài các loại mẫu bài Việt Nam tôi đều có hết nhà tôi ngoài ra cung cấp tất cả dụng cụ cờ bạc bịp sóc đĩa bịp bài lá bịp bầu cua bịp tài xỉu bịp ba cơ sở chính bến xe Mỹ Đình bến xe Đà Hà Nội bến xe miền Đông Sài Gòn anh em gần đâu qua đó lên xem hàng thử hàng thực tế anh em ở xa tôi gửi xe khách xe ca cho anh em để em xem hàng kiểm tra hàng đúng hàng để thanh toán kính áp trong nhìn xuyên lá bài nhìn xuyên tất cả bộ môn bài lá Việt Nam để anh em đi chơi luôn luôn giành chiến thắng cảm ơn anh em xem video chào toàn thể anh em nay mình làm cái video để giới thiệu anh em cái dòng sản phẩm máy đánh bài thì đầu tiên mình muốn giới thiệu với các bạn con máy đánh bài ờ, CVK 900 này CVK 700 này đấy VB6 VB8 iPhone A2 và iPhone X Smart Xbox K5 S7 đấy thì mình sẽ test từng con một thì bây giờ mình sẽ đầu tiên mình sẽ đi vào mình test luôn cái con đẳng cấp nhất định rồi CVK 900 các đây con CVK 900 các bạn này đấy với thiết kế của chiếc iPhone X mới nhất 2020 luôn con này với con iPhone CVK 700 mà ra cùng ờ, cùng ờ, đập với nhau thì con này con nào cao cấp hơn thì cái con này con ngoài tất cả các môn bài Việt Nam đều có thể chơi được như ba cây liêm sâm phẩm chắn ở ngoài Bắc trong Nam có việc bài cào bình thập sám như độ rồi hôm nay có biểu thì bây giờ mình sẽ đánh cho các bạn chúng mình ờ, sẽ đi qua từng mỗi một từng con một và mỗi mỗi một con chỉ đánh một hai ván cho nó dễ nhá đấy đây mình đánh một ờ, bài cào đi bài cào miền Nam đi đấy. khi bạn chơi thì bạn cái bạn đeo cái tai nghe siêu nhỏ nhá vòng tai. bây giờ thì mình để nó ra ngoài đây mình đặt đây đấy, chơi thì đặt đây để trước này các bạn được cần những bộ bài mã vạch thì bài mã vạch thì bên mình có rất nhiều mẫu nhá đấy, mình không tiện trưng bày đây bài gì cũng có nước bờ k 2001 loại phổ thông này, này và bài đỏ này bài đô la vàng đô la trắng này bài nước ngoài này, bài nhựa này Đấy, rất là nhiều để mà anh em lựa chọn nhé đây là những bài cào này đang để ờ, sáu người chơi Đấy, máy báo ba Đấy, siêu luôn lấy cái tay nghe này máy báo một này nhà một là chín nút này đấy một bài cào này anh em này không thể sai luôn đây anh em nhìn qua này đấy các bạn em không thể sai máy đã báo không sai được anh em có thể tăng giảm xuống người chơi rất đơn giản bấm vào đây này anh em bấm vào nút uh, âm lượng này là sẽ tăng số người chơi lên đấy, đấy mình tăng bảy tám tùy thì đây là cái tai nghe siêu nhỏ này anh em chơi em cho trong tai nó cho trong tai nhá thì ở cuối video mình sẽ ờ, các bạn mình sẽ về cái cửa hàng mình để thăm thoan cửa hàng nhá mình sẽ quay về cái cửa hàng của mình 6 5 4 đấy đây mình để bốn người chơi đi đấy, vứt cái báo này các bạn nhìn này mình kinh nó sẽ báo khác ngay này đấy bốc thì nó khác luôn này cái hai này này bài bài cào này đấy bảy điểm này những cái hàng khác không được qua cả hàng chuẩn xác 100 trăm luôn rồi tiếp theo mình sẽ đến con CVK 700 nhá mình sẽ đi từng con một CVK 700 xong rồi đến con giá rẻ VP6 nhá xem tốc độ báo bài của con giá rẻ nó khác cái con ờ, đẳng cấp là mấy không chắc chắn là khác rồi mình tắt cái này đi anh đây anh đang quay cái mấy cái video Xin chào anh em, thì hôm nay bên công ty cờ bạc bịp nhà tôi giới thiệu với anh em những bộ môn bài lá bịp anh em nhé. Thì trên màn hình anh em thấy rất là rõ đó là các thiết bị thừa thiếu một lá bài hay nhiều anh em gọi là hao bài hay là đổi bài rất rất nhiều ngôn ngữ để mình nói đến thì chung quy lại nó vẫn là anh em có thể đổi bài để anh em giành chiến thắng tuyệt đối cuộc chơi trong bộ môn bài lá anh em nhé. Thì em ý này, bài là bài xanh chín nhé, bài bài ai được thì anh em chơi bộ môn đổi bài á, thì là anh em chơi bài của ai cũng được anh em này đấy thì trên màn hình anh em đầu tiên đó là ví đổi bài thứ hai điện thoại đổi bài thứ ba là áo đổi bài thì uh, tôi sẽ đi chi tiết hơn vào từng cái dụng cụ từng cái thiết bị đổi bài em ý này cái giá cả nó rất là mềm nhá giá cả rất là rẻ mua nó thật với anh em là rẻ như cho luôn nên anh em không lo về cái giá cả đắt đỏ mà anh em đi chơi ví dụ anh em có tay nghề anh em có thể đánh bài bịp bằng tay không thì tôi không nói anh em nhé nhưng khi mình không có tay nghề thì mình phải sắm cho mình cái thiết bị chơi để hỗ trợ anh em chiến thắng tuyệt đối cuộc chơi anh em quan tâm cái sản phẩm anh em alo trực tiếp cho tôi 0984 số 468 anh em nhé hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho anh em cái áo đổi bài thì áo đổi bài nó đổi như thế nào chơi như thế nào thì tôi thường dẫn cho anh em anh em này thì trên người tôi đây là một cái áo mặc rất là đẹp rất là thời trang anh em này thì khi em mua cái áo này một công đôi việc anh em thứ nhất là anh em có thể đi ăn cưới ăn hỏi tranh thủ ăn cưới anh em có thể là quây quần là đánh chiến đấu luôn anh em nhá hay là anh em có thể đi tan gái tan gái xong là anh em vẫn có thể về đi chơi đánh bạc bình thường mà cái áo rất là đẹp anh em này em phải đi một điều rằng là khi em mua cái áo ngoài chợ nó đã lên đến độ 500 một triệu cái áo này giá cả chỉ nhích lên một tí hơn là anh em hỗ trợ anh em đánh bài thì tôi sẽ đi vào thực tế cho anh em bài thì bài ai đấy em nhá đây là một cái áo phao mùa đông anh em này đây cái áo phao là hơi hơi mỏng thì tôi đổ trực tiếp anh em nhỉ rất đơn giản thôi anh em nhé cái hàng này dùng hàng sạc anh em sạc hai tiếng anh em chơi liên tục một tuần liền chơi dừng chơi dẫy là không phải lo hết pin cái lá bài bình thường chơi rất là cơ động luôn anh em này đây đặt vào này đây tôi đổ cho anh em xem này chơi rất là dễ chơi dễ chơi dễ ăn tiền anh em này đây tôi cho anh em nhìn rất là rõ khi anh em đi chơi tôi sẽ hướng dẫn cách anh em chơi nó kín đáo hơn này anh em này đây này em chỉ cho ra bài bài vào là ra này em thấy rất là nhanh luôn em này đây bảy này chín này em nhìn thấy đây bảy này chín này anh em thấy rất là nhanh anh em nhé đấy thì khi ví dụ anh em chơi tôi đơn giản nhất anh em chơi anh em lên một cái ván ví dụ đơn giản nhất anh em lên một cái ván ví dụ như là chín nút như thế này đúng không bốn bảy chín bốn bảy tám như này thì anh em muốn đổi thành 10 ví dụ 10 nhân đôi thì anh em chỉ đổi con 8 này thay con 9 thì cách đổi nó rất là đơn giản anh em này anh em chỉ đi đánh anh em chỉ cho lá bài khép trong tay nhà cho anh em này đẩy lên như này phát là anh em có thể có bảy bốn chín rồi chín mười nhân đôi ví dụ như thế thì ở miền bắc thì đánh ba cây liêng sâm phẩm thì anh em hiểu rằng ví dụ anh em đánh ba cây mà anh em đánh được bốn quân nhá tôi khẳng định em 10 ván thì anh em ăn tiền cả 10 chỉ 8 9 10 thôi. Hay anh em đánh liêng thì đánh liêng thì anh em chơi như thế nào? Anh em như thế này đánh liêng thì anh em sẽ giấu những con bài người trong trong trong này. Ví dụ anh em giấu đơn giản nhất anh em chơi anh em sẽ giấu con di vào trong đúng không? khi em giấu con di vào trong mà lên những cái ván bài người ta gặp nước để anh em đi vào thực tế anh em nhá, dụ lên những cái ván bài đơn giản nhất anh em cầm con di đi. Thì anh em dụ lên một cái ván bài anh em chỉ nên nó đơn giản là như thế này tôi ví dụ cho anh em rất là thực tế anh em đi chơi gặp những cái ván bài vậy anh em nên là di quy áp thì di quy áp trong người anh em nhớ anh em đúc theo con con di thì anh em có thể đổi rất là khéo léo anh em này khi anh em đổi một con bài anh em chỉ khéo léo giờ phát như này phát là bài anh em có thể có đĩ rồi này anh em đi chơi là đứt rồi hay là ví dụ đĩ mà anh em trong bài ví dụ anh em đang nhớ anh em đúc con áp đúng không ví dụ anh em đang đúc con áp ví dụ thế tôi ví dụ thế đang đúc con áp mà anh em chơi anh em có thể như thế này lên cái ván bài ví dụ là ba quy ca thì anh em thể ví dụ anh em biết trong người anh em được con áp ví dụ tôi đánh liêng ở miền bắc anh em thì rất là nhẹ nhàng tình cảm cho em nửa nửa em để ý mọi người em chỉ đặt một động tác rất nhỏ vào thôi em đẩy bài vào là bài có thể đẩy ra rồi anh em nhá là anh em để chơi được rồi đấy ví dụ bài có thể giấu thêm mấy lá liền này đây tôi đang để một lá tôi giấu ba lá vào rồi anh em chính tỏ bài giấu rất là nhiều lá anh em này đấy giấu vài bài này giấu liên tục anh em nhá rất là dễ chơi luôn đấy thì khi mình chơi mình có thể giấu thêm một vài lá nữa là rất là ok rồi đấy thì bài thì bài cũng được ví dụ đây là cái áo này áo mùa đông nhá thì anh em sẽ báo cho tôi cái chiều cao cân nặng tôi sẽ gửi cho anh em các loại size khác nhau tôi khẳng định là áo là áo mới đét áo chưa mặc bao giờ anh em nhá đấy, báo chiều cao cân nặng gửi cho mẫu áo cho anh em rất nhiều mẫu để lựa chọn còn đây ví dụ đây là cái áo mùa hè cái áo mùa hè tôi đổi anh em nhìn này rất là dễ chơi này em thấy không đấy thì khi em sạc đầy đổi rất là nhanh luôn đây tôi đi thực tế anh em nhìn thấy không rất là dễ chơi nhá đây là cái áo mùa hè đấy anh em thấy không rất nhanh thế đây là cái áo rất nhiều hình thức khác nhau để anh em đi chơi anh em thấy này đây này đổi rất là nhanh em nhá rất là thực tế cái này là người thật việc thật công việc thật anh em này giá cả thì phải chăng đi ăn cưới ăn hỏi cái áo này nó thật với anh em luôn ngoan lành cảnh quất luôn anh em nhá đây đồng là đổi là sẽ là đổi thôi mà khi anh em không muốn muốn cái con bài đó ra thì anh em rất dễ anh em thể cho ra được bình thường anh em này như này anh em chỉ bấm cái nút thì nó có thể bay bài ra rồi anh em nhá rất là dễ chơi thôi đấy thì tiếp theo tôi sẽ giới thiệu cho anh em cái thiết bị thứ hai đó là cái điện thoại đổi bài thì trung quy lại áo đổi bài hay điện thoại đổi bài phí đổi bài thì trung quy lại vẫn là thừa thiếu một lá bài anh em nhá rất là đơn giản thôi anh em này đây là một lá bài này anh em thể chơi này anh em thấy không đổi lá bài này anh em thấy không rất là dễ anh em này đây đổi liên tục này liên tục liên tục anh em nhá không hề khó khăn điều gì cả anh em đâu cho vào này. ra này ra này anh em vào ra này vào này ra này vào này ra này thì mẫu điện thoại đổi bài nhà tôi có điện thoại iPhone 6 iPhone 7 Samsung nhà tôi đã cung cấp hết anh em nhá đấy, đến cái thiết bị thứ ba đó thiết bị ví đổi bài ví đổi bài thì chơi như thế nào em đây vào này rất là đơn giản thôi anh em nhìn thấy không đây ví đây đấy, tôi lấy cái vụ đem một cái lá bài khác này lá bài của cái bộ bộ bài khác này đây con phăng tẹo đổi được em nhá con gì cũng đổi được không cứ là con nào cả rất là nhanh thôi em thấy không đổi rất là nhanh đi chơi rất là cơ động anh em có gọi trực tiếp cho tôi 0984 31 48 tư vấn miễn phí em nhìn này đây cho vào này đẩy con gì vào này, này vào nhanh không rất là nhanh thì anh em không muốn cho con này nó ra em phải bấm một nút này bài sách dai có thể rút được rất là dễ anh em nhé thì em lý này cái ví này là rất là đẹp này đúc chứng minh thư này đúc các thẻ atm này đúc tiền bình thường này các ngăn ngắt nghiếc thì em đi chơi cứ vừa đúc được ví, vừa để được tiền vừa chơi được đánh bài nó rất là tiện lợi em này thì em lý này máy nha, tôi là máy nhập anh em nhé thì khi nó là máy nhập thì anh em rất là bền luôn nhà tôi bán hàng bảo hành đổi mới một tháng bài miễn phí một năm anh em nhé bài nào cũng đổi được tất cả các mẫu bài trên thị trường Việt Nam bài đáp bồ ca bài kim cương xanh kim cương đỏ bài táo bài ớt bài gì cũng thể đổi được em nhá bài đô la bài nào đổi được hết rất là dễ dễ chơi thôi đấy không có gì khó khăn cả em đi chơi khẳng định là em chiến thắng mà giá cả thì phải chăng nhà tôi nó là công ty rồi nên giá cả rất là mềm mại cho anh em anh em cứ gọi trực tiếp lên số điện thoại này Đấy, nhà tôi chỉ dùng duy nhất số điện thoại thôi em nhá 0984 3148 thì ngoài ra thì tôi cung cấp tất cả các dụng cụ thiết bị liên quan đến cờ bạc bịp máy đánh bài kính áp tròng bầu cua tài xỉu sau đĩa bịp sau đĩa bịp thì có bát tàng hình đĩa khiển đĩa chiều quân từ quân nam châm quân cảm ứng anh em nhé hay là bài thì có bài lỗi công ty giá rẻ các loại lỗ công ty lỗ số lỗ ô vuông nhà tôi đều cung cấp hết bầu cua tài xỉu đặc biệt là dạy bài tay không nhà tôi thầy thợ dạy rất là chuyên nghiệp có người đi dạy đi đánh rất là chuyên nghiệp cho anh em em alo trực tiếp tư vấn miễn phí anh em nên thử hàng thì ở mỹ đình bến xe mỹ đình hà nội hoặc là bến xe miền đông sài gòn gần đâu qua đó bớt chút thời gian lên có anh em là sao sao tôi gửi xe khách xe ca cho anh em xem hàng thử hàng kiểm tra hàng đúng hàng thì thanh toán anh em nhá giá cả phải chăng rất là rẻ thôi thì cảm ơn anh em đã theo dõi clip của tôi